Điều bất hạnh lớn nhất của một người đàn ông là mắc phải căn bệnh yếu sinh lý. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần mà còn tác động xấu đến đời sống vợ chồng của bạn. Việc lấy lại phong độ cho nam giới yếu sinh lý là một vấn đề muôn thuở. Bạn thường tìm kiếm những thần dược chứa danh, đắt tiền mà chưa hẳn đã khỏi bởi tùy từng cơ địa mỗi người và cách sử dụng chuẩn mới có tác dụng tốt nhất. Hãy thử 3 bài thuốc đơn giản rẻ tiền dưới đây bạn sẽ bất ngờ về công dụng chữa yếu sinh lý của nó. Gừng tươi Trong gừng có các hợp chất như ginerol, saugau và zingiberene có tác dụng kích thích mạch máu, tăng cường sự tuần hoàn máu, kích thích sự có thắt tuần hoàn máu. Tăng tuần hoàn máu sẽ tăng lượng máu xuống dương vật, giúp cải thiện khả năng cương dương cho nam giới. Dùng gừng tươi ép lấy 1 phần 2 muỗng cà phê nước gừng, trộn cùng với một thìa mật ong, và 1 phần 2 quả trứng gà luộc rồi ăn hàng ngày. Nếu ăn vào mỗi buổi tối trước khi giao ban ít nhất là 30 phút để có tác dụng tốt nhất. Hoặc bạn có thể uống nước gừng, trà gừng, thêm gừng kèm theo các món ăn để giúp tăng cường sinh lý. Cá chạch Theo đông y, cá chạch có vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, tráng dương bổ huyết, chống lão hóa, từ xưa, Đông y đã dùng cá trạch như một vị thuốc chứa yếu sinh lý hiệu quả cho nam giới. Bạn có thể dùng một số bài thuốc từ cá trạch như sau. Chữa liệt dương 250g cá trạch làm sạch, bỏ đầu, nấu cháo cùng nước nhục quế và phụ phiến. Khi ăn cho thêm vài lát gừng, ăn nóng. Chữa xuất tinh sớm Làm sạch cá trạch, cho vào nồi đất đun sôi, cho thêm ít rượu trắng vào xâm sấp nồi cá, đun thêm 30 phút với lửa liu riu. Khi chín ăn nóng, ăn liên tục trong 7 ngày. Trị chứng suy giảm ham muốn 5 đến 6 con cá trạch làm sạch, lọc xương để riêng, đem chiên xương cho mềm với dầu, rồi cho thịt vào đảo đều. Cho thêm 300ml rượu trắng cùng vài lát gừng đun thêm 30 phút. Khi thấy cá trạch dần chuyển sang màu trắng đục, thì dùng thìa vớt lớp dầu bên trên đi. Thêm tiêu và gia vị vào rồi ăn thịt chim sẻ. Theo đông y, thịt chim sẻ có vị ngọt, tính ấm, vào thận, có tác dụng tráng dương ích tinh, ôn kiện cân cốt, sam niệu, chỉ khái xuyễn. Có tác dụng chữa yếu sinh lý, đau lưng mỏi gối, tăng cường ham muốn cho nam giới. Bài thuốc chữa yếu sinh lý từ chim sẻ Nguyên liệu Chim sẻ 5 con 10g đại hồi 10g tiểu hồi Gừng tỏi vừa đủ Cách làm Làm sạch chim rán chim sẻ với bơ và gừng tỏi đập dập, rồi thêm nước sôi và các vị thuốc trên vào đun nhỏ, khoảng 1 giờ đồng hồ. Tác dụng Các chứng yếu sinh lý như liệt dương, suy giảm tình dục, di tinh tảo tiết. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.